xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé à, tiếp theo à, xin à, giới thiệu đến các bạn một cái động cơ thanh lý nữa và cái hàng này là hàng mới 100% nhé các bạn nhé. mới 100% chưa qua sử dụng động cơ có giảm tốc 48V 500W không có chổi than các bạn nhé động cơ không chổi than đấy các bạn ạ đấy à, thì ở đây nó sử dụng trục các đăng đây này, này tốc độ đầu ra của nó là 550 vòng trên phút các bạn nhé cái này các bạn có thể sử dụng vào nhiều việc khác nhau hoặc là các bạn là có thể đấu vào với này cái cầu các đăng cũng được thì à, thằng 500W này thì đấu vào cầu các đăng thì nó tải trọng nó không cao đâu nó chỉ tầm độ khoảng 300 đến 200 kg trên à, thôi đấy tải trọng nó không cao thì à, nó là động cơ giảm tốc thì tải trọng nó được khoảng à, ba bốn trăm kg cái đấy các bạn là là mình chỉ ướm thôi chứ mình cũng không thể trăm phần trăm cho các bạn được đấy thì các bạn dùng làm xe chở hàng nhỏ được thì đây à, là cái phần các đăng nó vẫn kết nối bình thường như thế này thôi đấy không có vấn đề gì cả à, cái động cơ này mình bán là 1 triệu 100 nghìn đồng các bạn nhé và cái khớp các đăng này là 100 nghìn này Đấy. thì à, các bạn lấy cả hai cái món này thì mình bán cho các bạn là 1 triệu 150 nghìn đồng còn nếu các bạn mua một động cơ không là 1 triệu mốt các bạn nhé con động cơ này thì à, bình thường giá mình bán ra là 1 triệu tư đấy thì mình nhập vào thì nó cũng ờ, hơn triệu ba rồi đấy, thì ờ, bán ờ, lại cho các bạn với cái giá thanh lý đấy thì tùy các bạn là sử dụng vào mục đích gì nhé đấy, con điều khiển của nó là 260.000 đồng thì các bạn mua chọn à, à, bộ thì à, các bạn mua chọn bộ thì các bạn có thể Đấy, thì mình đo cho các bạn một số các cái kích thước cái kích thước à, à, hạt động cơ này là 14 cm kích thước hộp số của nó là 7 cm là 21 tổng chiều dài là 21 cm đường kính động cơ là 15 cm nhé cái à, đầu la via này của nó là 20 nó hay dùng với này khớp các đăng à, mình làm xe ba bánh ấy. tim ờ, bốn cái con ốc này là chéo 8 nhé đấy đo đấy, vuông 6 chéo 8 thì ờ, các bạn là ờ, sử dụng vào mục đích gì thì các bạn cứ liên hệ nhé cái dòng không chổi than này thì ăn rất là nhẹ điện rất là bền có quạt tản nhiệt à, dòng này thì bên mình còn có cả một loại là 750W nữa thì chỉ có hai con 500W và 750W thôi thì bạn nào mua thì à, liên hệ 0983 818 955